Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhịp sống thể thao của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị,